hạnh phúc vai kề giờ vững câu thề dù cho vàng lý có cách mấy sương khê nơi ấy anh vẫn mong em quay về nơi hương thơm ấy bên vai